将。 Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chủng cập nhân thiên thanh hiền duyên khởi quang minh đại xưng toàn tính Phật sự phổ hướng chư chúng sanh giải phán Bồ Đề tâm Viện lý chư vong nghiệp viên thành vô thượng đạo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 人。 kỳ ơi xưng à, dưỡng cùng ngã à, ta ta nghe ngã kiếp ma không ngã cổ tận phật ngài chúng sinh ngã tánh thường ngã rõ chi tâm ma đại nhà lễ nam vô sừng hứa không mà nghe pháp giới qua hiền vì lai thập mà phương chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thượng trụ tam bảo chi tâm đành lễ ơi nam mô sa bà giáo chùa điều nghệ bổn sư thích ca mâu ni phật đương lai hạ sanh di lặc tôn phật đại sĩ văn thù sư lời bồ

chi tâm ma lê nam mô đông phương giáo chủ tiêu tai diên thọ đành lễ quang biên chiêu bồ đại hai ai nhất thiên thánh chúng chứng à, đức à, thế à, tôn nghe nam mô phật bổn ngã giới sư thích ca mâu ni kinh tam điều giác ngộ của bậc đại nhân là người đệ tử Phật ngọ ngày đêm nên chỉ tâm ma nhớ nghĩ và tư duy về tam điều của các bậc đại những điều giác ngộ thế nhất thế gian vốn vô thường cõi đường rừng mong manh bốn đại lại khổ cộng năm ấm luôn sanh diện biến đối và dối không có chủ tâm là nguồn việc ngã thân là rừng thêm tội nếu quan sát như thế dần dần lìa sanh từ điều giác ngộ thứ hai tham muốn nhiều là khổ bao sanh tự nhọc nhằn à, đều tự dục là tai họa Dĩ tâm đành Yeah. Yeah. Yeah. chi tâm đành nói thân hô niệm bồ tát thánh tăng phạm vương đế thích tử thiên vương chuộng thiên long bằng bồ hộ pháp thân vương nhất thiết thiền thần thủy tư ủng hộ Đệ tử chúng con nguyện đem công đường tu hành thực có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành tiểu dục tri túc đối với cầu nói lời thanh tịnh xa rời các dục đối với thường tư duy chính pháp chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con từ đại điều hòa trụ thế xa ba dài lâu đời đời các kiếp vi lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ bát nhà của các đức như lai phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thâm nhuận lời đức phật dạy tin sâu nhưng qua phản tâm bồ đề ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui dài thoáng Nguyện cho cha mẹ của Tăng Ni Phật tử đang tu tập tại chùa bền tật được thuyên giảm, tăng trưởng duyên lành tu theo chính Pháp. Nguyện cho những dân Phật tử đang trong khu vực cảnh ly đã gửi danh sách về chùa được tiêu trừ nghiệp chướng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 khắp nguyện nghe ó phước ban không từng có đức độ quần sanh phật pháp tình hứng tam đồ dưng nghe sạch na nam ma mô phật nghe bộ ngã sư tinh nghe ca mâu Con phu con đừng có bao nhiêu Con xin lấy đỏ hồi hướng về à, Nguyện không pháp giới các chúng sanh à, Thầy đều thế nhập vô sanh nhưng Nguyện tiêu ba chương thành phiền não Nguyện được trí tuệ thực sáng ngời Nguyện các tội chương thấy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 thổ đạo à, lễ nghi pha nghe tâm à, vô thường tự à, quý ơi pháp ơi nguyện cho que